Hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho anh em về một cái đường cầu đè lui và lô khung. Thì cái đường cầu đè của chúng ta thì ngày hôm qua thì nó lại tiếp tục rực rỡ anh em nhé. Ngày hôm qua thì kết quả của chúng ta là con đè 37, chạm 3 chạm 7 tổng 0. Thì hôm trước thì mình có đi chia sẻ cho anh em đây, đường cầu đè lui tuần của ngày thứ 6 thì chúng ta có bộ đề 23 và cái chạm 3 này. Thì ngày hôm qua thì nó chúng ta ăn được con 37 này anh em nhé. Hôm trước thì mình cũng khuyên anh em là vào cặp 232 và 373 phải không ạ? Thì ngày uh, hôm qua là ngày thứ 5 thì nó cũng đã ra còn 37 này. Chúc mừng anh em nào ở trên kênh của chúng ta lui được về phần đề chạm 3 và cái bộ đề 23 này anh em nhé. Tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Đó. Về một cái đường cầu đề chạm chạm 7 của chúng ta lui từ ngày mùng 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 thì chúng ta cũng đã ăn được cái chạm 7 này. Ăn được cái chạm 7 này anh em ạ anh em nào mà đang nuôi cái bộ đề 22 một là chúng ta nuôi bốn số này tiếp cho mình không thì chúng ta bỏ đi anh em nhé hôm nay thì mình tiếp tục lên chia sẻ cho anh em về một cái chạm để chúng ta nuôi tuần đó hiện tại ở trên kênh của chúng ta thì đang có một cái ờ, bộ đề là bộ đề 13 nữa nuôi đến ngày 13 tháng 2 anh em nhé anh em nào mà đang nuôi cái bộ đề này thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình đó bộ đề này của chúng ta nuôi từ ngày mùng 7 đến ngày 13 tháng 2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 cầu đề của chúng ta gần đây thì khá là ok phải không ạ chúng ta toàn ăn trong cái bộ đề thôi thứ năm này ngày mùng 5 tháng 1 ở giải 5 này chúng ta ghép lên giải đặc biệt cho mình 5 con ở giải đặc biệt chúng ta lấy con đầu tiên bộ số thứ tư ở giải 5 này để làm chạm anh em nhé đây lui tuần thứ năm này ghép lần lượt thì chúng ta có 11 này 66 161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 thứ năm ngày 12 tháng 1 này chúng ta có chạm không cứng chạm không của chúng ta thì có 010 này 020 040 050 080 10 số để chúng ta lui tuần anh em nhé thứ năm ngày 12 tháng 1 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 40 thì chúng ta đã ăn được con đề 40 này và ăn cái chạm không cứng này anh em nhé tiếp tục chủ nhật này thứ hai này đề về 60 thì chúng ta ăn chạm không nữa này thứ ba thứ tư thứ năm ngày 19 tháng 1 chúng ta có chạm 9 ghép lần lượt thì chúng ta có 929 này 959 969 979 989 10 số để chúng ta lôi tuần thứ năm ngày 19 tháng 1 này ngày đầu tiên đề về 69 thì chúng ta ăn được con đề 69 này và ăn chạm 9 cứng anh em nhé tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ năm bằng tuần thứ tư này thứ năm ngày 26 tháng 1 thì chúng ta có chạm 7 717 này 737 747 767 và 797 ở đây chúng ta có hai con 4 4 bóng 9 thì chúng ta có 797 anh em nhé để chúng ta lui tuần thứ năm ngày 26 tháng 1 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba đề về 79 chúng ta đã ăn được con đề 79 này và ăn chạm 7 cứng anh em nhé tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ năm bằng tuần thứ hai đề 79 này ăn tiếp này thứ tư thứ năm ngày mùng 2 tháng 2 này chúng ta có chạm 6 cứng ghép lần lượt thì chúng ta có 606 này 656 6611 và 676 ở đây chúng ta có hai con 5 5 bóng không thì chúng ta có 606 rồi anh em nhé để chúng ta lui tuần ngày đầu tiên đề về 66 thì chúng ta đã ăn được con đề 66 này trong cái dàn đề 8 số và ăn chạm cứng là chạm 6 anh em nhé tiếp tục khiên xong lại đợi đến thứ năm hàng tuần vậy này chủ nhật này thứ hai này thứ ba này thứ tư đề về 64 thì chúng ta cũng ăn được cái chạm 6 anh em nhé về cái tỷ lệ ăn chạm của nó rất chi là cao nên là anh em nào mà chơi cái đường cầu ngày thứ năm ngày hôm nay mình chia sẻ thì anh em lên vào cả cái chạm cứng cho mình tỷ lệ ra rất chi là cao anh em ạ thứ năm tuần này của chúng ta thì có cái chạm 4 cứng này ghép lần lượt của chúng ta thì có 424 này 434 474 484 và 494 Đường cầu này của chúng ta có 10 số để chúng ta lui đến thứ năm tuần sau Trùng cầu thì chúng ta vào tiền, không trùng cầu thì thôi anh em nhé Đề lỗi tuần của ngày thứ năm Về đường cầu lô khung của chúng ta Anh em để ý luôn đây cho mình này lô khung 3 ngày ở giải đặc biệt và giải nhất anh em lấy hai con cuối cùng của giải đặc biệt và giải nhất anh em nhé chúng ta có lô khung 3 ngày để chơi thứ sáu này thứ bảy này và chủ nhật cặp 101 khung 3 ngày Ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 10 anh em nhé Ăn được con 10 này Tiếp tục khi ăn xong phải đợi thứ 5 bằng tuần thứ năm ngày 12 tháng 1 thì chúng ta có cặp 292 này để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 92 anh em nhé 92 tiếp tục khiên xong rồi đợi thứ năm tuần thứ năm ngày 19 tháng 1 này chúng ta có cặp 676 này để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 67 67 của chúng ta về hai nháy anh em nhé 67 về hai nháy tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần Thứ năm ngày 26 tháng 1 của chúng ta thì có cặp 424. Giờ chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật. Ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 42. Thì cái đường cầu lô khung này thì đa phần là nó ăn ngày đầu tiên anh em nhé. Anh em cũng để ý cho mình. 42 này. Khiên xong rồi đợi thứ năm bằng tuần. thứ năm ngày mùng 2 tháng 2 thì chúng ta có cặp 252 này để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 25 này anh em nhé ăn được con 25 25 của chúng ta thì cuối giải 7 này luôn tiếp tục phiên xong lại đợi đến thứ năm hàng tuần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 và cặp lô khung 5775 chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật anh em nhé thì mình cũng chúc tất cả anh em trên kênh trên Zalo chúng ta thật nhiều sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống hẹn gặp anh em buổi quay số chiều lành anh em nhé